thì uh, nếu bạn thấy cái video này có thể có giúp ích cho một ai đó hãy giúp giùm tôi chia sẻ cái video cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể là nhận được video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên à, quay về cái câu hỏi mà mình có nên đầu tư bất động sản tại Long An hay không thì tôi muốn chia sẻ các bạn một vài cái ý như sau hiện tại thì ở ờ, vị trí của Long An là ờ, cái khu vực này nó sở hữu một cái vị trí rất là trọng điểm là cái khu vực nằm giữa Hồ Chí Minh kế cận Hồ Chí Minh với lại à, các tỉnh à, đồng bằng sông Cửu Long cái vùng là cái vùng mà trọng điểm kinh tế của phía Nam và nhiều dự án khu đô thị và các tuyến đường giao thông thì đã đã và đang được triển khai tại khu vực này do đó chúng ta sẽ thấy được cái lợi thế của cái khu vực này có thể là trở thành được cái thỏi nam châm tiếp theo của bất động sản sau uh, quận 9, quận 2 và Thủ Đức ở cái uh, vị trí của bất động sản ở Long An thì thừa hưởng được cái thuận lợi đó là cái thuận lợi về giao thông và hệ thống giao thông à, được xây dựng và mở rộng nâng cấp các cơ sở hạ tầng các tuyến quốc lộ như là 1A cao tốc Trung Lương hay là quốc lộ N1, N2, 14C và hiện tại là cao tốc à, của Long An à, cao tốc của Cần Thơ và về cao tốc về Long Thành Cần Thơ cũng đang được triển khai ha thì cái hệ thống và các công trình giao thông giao thông trọng điểm như là, là đường cặp kênh Tây, à, đường DT 830B, à, đường DT 821, quốc lộ 50 cảng Long An. À, hiện tại ở khu vực này sẽ có cảng Long An là cũng là à, cảng nước sâu ha. Thì à, khi mà bạn thấy rằng là cảng nước sâu thì sẽ có rất là nhiều cái dự án sẽ được triển khai quanh cái khu vực cảng và cầu qua kênh Dương Văn Dương hoặc là cầu Thái Bình Trung và nghiệp thu đưa vào sử dụng những các ờ, công trình như là đường chui Tân An, đường Cặp Kênh Tây và những ờ, đường từ ờ, thị trấn Thủ Thừa và cao tốc cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương chẳng hạn ha. Thì cái yếu tố thứ ba đó là cái giá đất hiện tại thì còn thấp và theo cái quy tắc đầu tư thì bạn nên mua bất động sản tại cái khu vực nào mà nó mới bắt đầu có những thay đổi chứ không nên mua những cái à, bất động sản tại khu vực đã phát triển rồi tại sao tại vì những cái nơi mới bắt đầu phát triển thì cái cơ hội tăng giá nó có và à, bạn sẽ có dễ dàng tìm được những đất ở những vị trí đẹp hoặc là những cái diện tích rộng ha à, hoặc là bạn có thể là mua tại các dự án mà các chủ đầu tư họ đã làm dự án và bán cho bạn và cái uh, lý do thứ tư đó là tiềm năng phát triển trong tương lai của là Long An rất là lớn Vậy các nhà máy xí nghiệp à, các tập đoàn lớn trong ngoài, nhà ngoài nước đã chọn Long An làm nơi sản xuất à, nên họ đã à, làm thành cái cảng nước sâu tại đây và ờ, cái điều quan trọng nhất đó là tại cái khu vực Long An hay là các ờ, tỉnh miền Tây ờ, thì họ sẽ thu hút được cái lực công nhân rất là lớn tại cái vị trí này và số lượng nếu mà số lượng công việc làm tăng nhanh và đáp ứng được cái nhu cầu tìm việc làm cũng như là định cư hoặc là của dân địa phương cũng như là các tỉnh lân cận thì nếu ờ, theo trong cái ờ, đầu tư bất động sản khi mà dân số tăng nhanh nhu cầu nhà ở tăng thì cái thị trường bất động sản sẽ hoạt, hoạt động rất là mạnh và bùng nổ giá trị à, và giá trị nó có thể là lên rất là cao à, còn yếu tố cuối cùng đó là cái khả năng bạn có thể sở hữu bất động sản tại cái khu vực này rất là cao vì đất ở đây còn rẻ và khá là dễ sở hữu và tiền khi mà nếu mà bạn có tiền nhàn rỗi hoặc là đối với những người có thu nhập trung bình cũng có thể là mua được uh, một uh, hoặc là bạn có thể là mua ở trong những cái dự án với cái ờ, sản phẩm hình thành trong tương lai thì bạn sẽ đóng tiền theo tiến độ hoặc là bạn có thể là mua đất dân với những diện tích đất lớn à, nhưng mà bạn phải xem xét rằng là cái khả năng phát triển ở cái khu đó nó có khả năng phát triển hay không và bạn có cơ hội à, để bán lại hay không ha rồi à, vì tại vì Long An là một cái à, vị trí cái không khí à, rất là trong lành và thoáng quá mát thì uh, các bạn nếu mà nhà đầu tư uh, mua cái dự án hay là mua đất tại khu vực này thì khi mà họ bán ra thì bán lại cho những cái người họ có nhu cầu an cư lập nghiệp tại đây hoặc là uh, họ có, có thể là những cái chủ đầu tư hoặc, hoặc to hoặc nhỏ hoặc là những cái người mà sau khi họ thấy dân cư về đây đông đúc rồi thì họ sẽ làm những cái khu nghỉ dưỡng hoặc là những cái khu mà nhà vườn và hoặc là bạn có thể là mua và chờ giá lên để bán đó là một vài thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng là những thông tin này có thể là giúp ích cho các bạn khi các bạn đi đầu tư à, và đạt được cái hiệu quả đầu tư cao xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bây giờ ha bây giờ mà do là sao à nó cho dùng cái email tại mà muốn